Một bông hoa đẹp, vạn người muốn hái Thân mình cỏ dại, chỉ biết ngắm nhìn hoa chắc bản thân ta quá khờ, đời đâu có như mơ Kiếp trước ta đâu có nợ, giờ duyên cũng phải mờ Dầm lưu trong tim có khi đau lắm nhưng cô già vờ Mà trách ai bây giờ